Tuyên mốc Berlin bị ông giáo bế đi, cộng đồng mạng nói như thế nào? Theo thông tin mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hiệp mõm, vừa qua tuyển mốc Berlin đã bị ông giáo bế đi vì đang nghiên cứu thành phần hóa học của mì chính tại quán karaoke cùng 12 thành viên ham học hỏi. Ngay sau khi nhận được thông tin Tuyền bị bắt, Tiến bịp một người bạn thân thiết của Tuyền, một chủ tịch Hiệp hội Nghiện Xuyên Quốc gia, đã trịnh trọng đọc điếu văn đưa tiện Anh Tuyền về bên ông giáo. Tuyền ơi, thôi tức là xa cảnh ngàn trời, về nơi chân thế một đời không quên. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, anh Tiến Vịt đã nhận ra đó chỉ là trò đùa của anh Tuyền. Thực tế anh Tuyền đang cố để đi du học, cải thiện bản thân, nên anh Tiến đã nhắn nhủ anh Tuyền như sau. cái việc Tuyền nó đi du học đấy là cái hành động sáng suốt sau khi mà, mà nó cảm ngộ cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái video clip của cô Minh Thu ấy là, là, là sau đó là Tuyền nó tổ chức đi du học túc nên là đúng rồi. Không những chúc bạn lên đường du học mạnh khỏe, anh Tiến còn thể hiện tài năng thanh nhạc, tặng anh Tuyền trước lúc <laughs> ra đi. Chắc không quay trở về Một vài năm hay là mười năm Tỉa liên số Thằng Kha ở đón anh Anh sẽ vù mày lên anh ở xa Tuyền ơi, em hãy cố gắng nhé Sắp tôi mà Vài năm nữa anh em ta lại gặp nhau Chia tay Tiến Bịch cùng những ca khúc sao xuyến lòng người Chúng ta tiếp tục cuộc phỏng vấn Duy Long Một hot face, một thánh xeo đồ lê bồ vũ trụ 99.000 đồng hồ của đồng hồ của doanh nhân Rút kim ra nhá, kim chạy hơn nhanh hơn đồng hồ bình thường luôn Dính nước nhá Dính nước nhá Cái đầu tiên ấy là cái da này sẽ bốc mùi gọi là hơi khăm khăm cái thứ hai là nó dính vào tay bị ngứa cái thứ ba là đồng hồ nó dừng con mẹ ở cái vị trí đó dính nước luôn vâng không mất thời gian bán hàng của anh anh nghĩ sao về việc anh tuyền hút mì chính lớn rồi 2020 rồi đéo bay lắc đâu còn vào bay không long với thế này thế lọ bay thà mình đi đà nẵng sài gòn hay là đi đi đâu chơi hay mua hàng mua hàng hiệu mà có vẻ chất hơn không vỗ tay vỗ tay vỗ tay Thuyền mốc bị bế đi, phóng viên tác chiến Liên Hiệp Mõm chỉ kịp ghi lại khoảnh khắc đau thương của Phú Lê khi biết anh Tuyền bị xích. Anh có vui khi Tuyền, Tuyền lợn bị bắt không? <laughs> Việc gì đến sẽ đến thôi. <laughs> Ngay sau đó vợ Phú Lê đã phản bác mọi thông tin trên, chị cho rằng anh Tuyền vào đó để học hỏi kinh nghiệm, phát triển bản thân tạo ra món lợn quay không lửa. Idol đâu à? trời ơi idol bây giờ đang ngồi trong đồn rồi đang đi nghiên cứu xem là bằng cách nào mà quay lợn không cần phải dùng đến than nhá đấy đi nghiên cứu rồi <laughs>